hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người bài thuốc uh, trị đau nhức xương khớp cho dành cho những người bị khô khớp viêm khớp hay là bị sưng đau ở các khớp bà con hãy tìm lấy một bắp chuối tiêu à, và một trái rửa lửa bắp chuối sau khi à, rửa thật sạch thì thái nhỏ cho vào một cái nồi à, đổ thêm nước của cái trái rửa lửa này và sắc đến khi còn nửa bát thì uống một tuần sẽ thực hiện từ 2 đến 3 lần và sau khoảng 3 đến 4 tuần thì cái tình trạng đau nhức của bà con nó sẽ giảm đi đáng kể nếu bà con có thể kết hợp được với thuốc xoa bóp xương khớp Trần Kim Huyền thì cái tình trạng đau nhức nó sẽ giảm đi rất là nhanh bà con lưu ý là cái bài thuốc này nó có vị chát nên là khi mà sử dụng thì bà con cần phải kiên trì sử dụng liên tục trong vòng một thời gian dài thì cái tình trạng đau nhức của mình nó sẽ được giải quyết bà con sử dụng thấy hiệu quả thì hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết